đi sinh nhật Nguyên Lần này mình đi sinh nhật Nguyên là mình phải tới sân bay nha mọi người Nguyên sponsor cái chuyến này <laughs> Tụi mình Bù là anh mấy ngày phải mua đồ ăn Ok, trời đồ ăn đơn giản Đồ ăn thì sẽ sẽ xem sẽ mua nha Ok Tụi mình đang ở trong lounge Bây giờ sẽ ăn một chút và chuẩn bị lên máy bay cho mọi người Bánh canh Nên không biết lấy bánh canh xong mình phải kêu tiên ra <laughs> Lấy dược do là ở nhà nhiều quá bị lú <laughs> Welcome to Shane's house. Introduce me to the place. So this is our Bây giờ sẽ room tour với mọi người. Đây là cái cảnh nhà. Xong rồi đây là. Đây là gì vậy? Ồ, oh, đây là cái, một cái phòng, một cái phòng, phòng điện gì đó. Ờ, qua toilet rồi, đây một cái toilet nữa. Hi. <laughs> lại bên đó là Đây phòng khách bốn con mũ nhưng mà mình chỉ ở hai con ngủ thôi tại vì chỉ có bốn người đây là master này nè đó thật là đó ra đây mình sẽ có có hồ bay riêng mọi người nghe đây như là cũng có happy birthday mở Mở thôi Rồi mở đi Mở ra rồi đó Ủa đẩy ra hả The struggle is real Biết mở bé ơi Can't I just die here on the beach With my fingers in the sand And the water at my feet Can I just get some release? Yeah, everybody falls off the tippy of they tall talk Don't come and talk to me I ain't trying to see fear reflections in my rear view Neglectors in my purview coming after me Got some issues with my worldview I iron out the kinks I ain't trying to be king Crowns ain't the way to bring love Soft touch, hard hands lead to backwards endeavors These mans really think they worth can be summed up in a measure Singing, I'm better, I'm better, I'm better Happy birthday Happy birthday to you. Từ từ từ nha. Từ từ nhanh lên. Dạ. ơi. Em mới đây chị Nguyên à? Dạ. Cho cảm nghĩ đi ạ. À? bánh này đem từ sài gòn ra hả đúng vậy nhà tài trợ là rap top à. ai ai cầm ra vậy ai vậy ai nữa má còn ai nữa tụi mày á hạnh mà chẳng mang gì đi theo hết 25 tuổi cảm thấy như thế nào ạ? À? Dạ, em cảm thấy già Tại trong đây em là người đầu tiên 25 tuổi Xong tới tao Amila Hello mọi người thì Tiên vừa mới ăn xong và bây giờ Tiên sẽ remake make up và sẽ làm một cái uh, ờ, makeup routine ờ nói gì vậy skincare routine để cho mọi người xem thử là đi du lịch thì tiên sẽ skincare như thế nào à, hôm nay để cho mọi người coi outfit thì tiên mặc một cái đầm uh, hai dây có hở lưng ủa <laughs> không hở luôn có mà thì đầu này của sorry nha mọi người đây là best seller của hoa luôn mọi người nên xem thử nha bây giờ đi sẽ thay đồ và làm routine cho mọi người à, đầu tiên thì à, tiên đã remove makeup sạch sẽ rồi và bây giờ tiên sẽ sử dụng sữa rửa mặt của Tatcha đây là một cái loại sữa rửa mặt tiên cực kỳ hay sử dụng mọi người cũng đã biết rất là nhiều trên channel của tiên rồi tiên sẽ đổ lên nha có mấy cái hạt li ti bên trong này nữa mọi người cho nên là nó tẩy tới vào chết cho mọi người luôn rất là ok la rồi xong mà rửa mặt xong căng móng rồi thì bây giờ tiên sẽ đến bước um, Essence thì Essence ngày hôm nay tiên sử dụng là của Lancome đây là một sản phẩm tiên rất là yêu thích của nhà Lancome là Clarifix um, tiên đã sử dụng chai này là chai thứ hai hay thứ ba rồi đó mọi người nói chung là tiên không thể sống thiếu sản phẩm này cực kỳ lành tính cũng như là làm sáng da và cung cấp độ ẩm cực kỳ tốt ừ. rồi sau bước action để cho nó thấm giúp ha sau bước action này thì tiên sẽ đến một bước gọi là bước serum thì cái serum ngày hôm nay tiên sử dụng là cái serum này của nhà uh, L'Oreal Paris là cái serum Clear Colic Bright thì cái sản phẩm này có chứa AHA là ờ, sản phẩm đầu tiên của thị trường đại chúng phân khúc phổ thông nha mọi người thì đồng thời với glycolic ờ, acid thì nó sẽ giúp cho da mọi người loại bỏ cái tế bào hư tổn nhưng mà mọi người yên tâm là vẫn cực kỳ an toàn cho làn da của mọi người nha vì da tiên là một da là nhạy cảm cho nên là khi mà tiên xài sử dụng sản phẩm này thì tiên vẫn thấy là nó cực kỳ ổn và cực kỳ ok la luôn sản phẩm này còn có thêm vitamin C cho nên là mọi người người yên tâm là nó sẽ giúp cho sáng da và cũng cực kỳ mịn phù hợp cho những bạn nào hay đi biển cũng như là đi du lịch đóng tiên nha và các bạn nào mà sợ bị sạm da hoặc là muốn cho da mình có một độ uh, sáng tự nhiên cũng như là mịn màng hơn thì mình highly recommend sản phẩm Clear Click Bright này của nhà L'Oreal Paris nha sau khi serum rồi thì Tiên sẽ sử dụng thêm một sản phẩm lotion để giúp ờ, dưỡng cho làn da của mình sáng mịn hơn thì sản phẩm lần này tiên sử dụng là của Clinique mọi người mất luôn cái chữ mọi người tiên xài hết rồi nè đây là một cái holy grail của tiên mà tiên không bao giờ thiếu được trong tủ đồ skincare cực kỳ cực kỳ hiệu quả à, ờ, cách ẩm thì thôi là số 1 nha mọi người nói chung là combine với lại cái L'Oreal hồi nãy thì là um, siêu siêu sáng mịn và siêu siêu cấp ẩm luôn á rồi và cuối cùng để cho có một làn da mịn màng hơn thì tiên sẽ sử dụng sản phẩm này của La Roche Posay đây là một sản phẩm B5 mà mọi người sẽ thấy trên tất cả các skincare <laughs> video của tiên rồi à, tại vì tiên à, có một cái làn da khá là khô cho nên là à, đây là một cái sản phẩm mà cứu tinh của tiên trong à, những cái ngày mà da tiên quá khô và bong chóc Ờ, khi mà tiên sử dụng tất cả các bước skincare này thì tiên cảm thấy như là da mình ờ, vừa được dưỡng ẩm mà vừa được ờ, sáng mịn hơn rất rất là nhiều Ok, vậy là đã xong cái skincare routine của Tiên rồi mọi người Thì cho mọi người thấy skin của Tiên sau khi mà skincare nè ừ. sau um, 4 tuần sử dụng thì tiên cảm thấy như là những sản phẩm này đã giúp cho tiên rất rất là nhiều uh, đặc biệt là những khi đi du lịch như thế này và ok bây giờ tiên sẽ đi ngủ và hẹn gặp lại mọi người trong ngày mai nhé Good morning, hôm nay là ngày thứ hai Tiên ở Phú Quốc Và bây giờ tụi mình vừa mới dậy Không dậy nổi à, Để đi ăn sáng Tại vì hôm qua ngủ quá là trễ Cho nên là à, bây giờ đang đợi đồ ăn đến Và tụi mình sẽ ăn Xong rồi tụi mình sẽ đi Safari nha mọi người Tiên chưa bao giờ đi Vinpearl Safari cả Đây là lần đầu tiên được đi Phú Quốc Cho nên là sẽ không biết là nó sẽ như thế nào Nhưng mà I'm very excited nhưng mà cái ờ, đầm yếm này Đồng yếm rất là dài, hở đằng sau lưng rất là xinh uh ừ -huh. sẽ ờ, đi safari đang đợi xe đến đón tụi mình đi yeah. What's up guys? Hôm nay tụi mình rất là màu mè luôn á mọi người, như là mỗi người một màu vậy á Trendy Màu trendy mọi người, thì tụi mình đã đến Safari rồi Và hiện tại là trời đang là rất rất rất rất rất rất rất rất rất nắng Đây ạ, à, chùm hết lên rồi ạ à. Mà quên mang nón luôn mọi người, như là mình giống như là đội nắng Đội nắng đi Sao giới thiệu Vũ đi, giới thiệu bạn đi Có nói không gì ạ? Wow dạ. Son the ship nha mọi người Oh my god Son the ship Ma À, tôi chào nó coi good job. Are you, oh my god, they're running! Oh my god, you can go in! You can go in? Yeah, we can go in! Oh my god! Ah. Happy birthday to me! <laughs> Hey, oh my god. Chào mày bé. Ê, tụi nó bu mày vậy? Không oh có, em quên cho tao với bé. Sen kìa mọi người ơi! What the big? Khỉ đít nó đã đỏ vậy? Sen kìa, khỉ đít đỏ bé cái này lỗi đấy bị lòi bị chỉ hả <laughs> thì cắt ra thế là con khổ ờ ok lại nha không vấn đi ạ à? xin giới thiệu với các bạn đây là con khổm <laughs> cái nhà hàng uh, có tên là có tên không on the rock ở, ở ờ, một khách sạn ờ, Mango Bay ngay gần Vinpearl thì đây là một cái khách đây một cái nhà hàng rất là nổi tiếng tại vì rất là nhiều bạn check in ở cái ừ, ngoài đây lúc mà hoàng hôn nhưng mà tụi mình không đặt được bàn hoàng hôn nên là phải tụi mình sẽ đi ra ăn sáng là vui vẻ cùng nhau Happy birthday Nguyên nha người lắm Thôi nó buồn quá Buồn hả?